Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh như Khải em ơi Nói chung là lần này thì Khải à, vừa mua 10 rương đồ tím Được Khải mở trải nghiệm rồi nè Ok anh em nha mở trải nghiệm rồi nè 10 kia mình tốn hết hai kia rồi nè Đồ quả dính rồi ban mình đang đứng ngay thành đồ đông chia chia chia rương Mở hài não lắm Hài não lắm ok mở này Áo trời áo kim đủ xanh Áo kim này chiếc shop Để... Nón Trời nón hai dòng vãi lên và cắn với mười mấy người sao sao phải đen dưới gì hai món món nào hai dòng không vậy quá tựa à, cánh à, cắn cành đớn này cánh cành đớn trả tăng mười bánh này cắn đớn là bằng cục thiên sơn này mười bánh này tiếp tục này đón kim ôi sao toàn kim không vậy kim thố đậu xanh áo áo kim à đúng áo kim rồi ờ, toàn áo kim rồi em ơi đây thành khác này đồ xong nhỏ rồi, nhỏ này kiếm con nón tu la họ bốn năm dòng ép ép con nón chơi này mà ép nón họ này mà dậy dậy thủy chợ bàn tay mọc nón kim rồi mấy cái này sốt này mà kim này thủ <laughs> hai dòng sốt mày nhanh áo ghim và dòng số luôn rồi anh em áo ghim và dòng số luôn rồi anh em tiếp tục ủa sao mỗi rương kia không có cái gì áo à mỗi mỗi một rương không có cái luôn nè ui lát vậy mỗi rương không có gì luôn nè áo trời áo thủ bố giờ <laughs> chết chết chết rồi đón thấy đâu quá thùng rác lên em ạ lô lô lô má em toàn ráo thôi nè em ơi dây thủy này nữ này ai cần không nè em ơi ghe ghe ghe đòi đòi nam lấy nữ nè em ơi ai cái đôi giày của em đó đổ vào đây ừ, ok ok ok ok với nam nè ừ thành đồ đông đi đó ồ má anh mở toàn rác không à sốt anh luôn rồi toàn áo kim ba dòng nón kim ba dòng sốt anh luôn ừ shop luôn giày nữ hả giày nữ đổi ăn ghẹ rồi nón này má nón xịt đà trắng đời <laughs> đội Việt Nam nó khả lái hả? Đội Việt Nam khả lái rồi. Ừ. ừ. không không ấy đổi làm bên mua về cho bên em. Khải khải khải người Việt Nam. Từ từ từ thấy số số áo thổ cái cái cái xài áo thổ nữa này đầu nhìn áo thổ nhìn ớn anh à đầu của áo thổ bạn ơi có thấy gương có gương vũ khí tím mà anh ừ, gì mà mấy mấy rừng có rừng vũ khí mà anh dạ thiệt thằng á một trăm năm rừng mới được nó đụng nó xong ngon rồi dạ. Hên xui mà À hên xui đủ xanh anh hay vậy ta một trăm năm mươi rương đó có thể anh nay mở hai rương nó vẫn ra à, à, ơi, hiểu hiểu Cái đó để em anh Tâm Thánh ơi Cái đó để em <laughs> Đào thổ không phải ép anh hai là trong vòng ờ, trong cái đứa đó à, à, ra thành đồ đông giao dịch em ơi đến đi ép anh đi ép đôi giày luôn ơi đây đôi đôi giày đây má ảo thiệt sườn má thì kiến rồi <laughs> lấy cái họ nó đúng một cái dây họ cái lái chúng ta không không gì họ mấy dòng gì họ mấy dòng bốn dòng gì họ ít rồi để ép đôi giày anh <laughs> em ok áo thổ này áo thổ giày thủy được hai món này à, nón này bán mẹ này bao tay mọc bao tay mọc ai là mong nam ai đổi ông nam bốn dòng anh em <laughs> đây bao bao tay họ bao tay họ bốn dòng ở ghiền đây ok nón kim nón kim chắc sốt anh em nón kim chắc sốt mẹ quá nếu ai xài đâu nè nón kim này bao tay mọc nam năm dòng đây sốt mẹ nón kim rồi bao tay mọc nam năm dòng ờ, để cho để cho anh, ờ, anh tăng tăng đang cần anh anh anh cần bao tay nam nè anh cần bao tay nam nè thành đô thành đô anh thành đô thành đô đông thành đô đông thành đô đông ok ok cho anh cho anh các ai mở mở được đai lưng với bảo tay nào họ 4 dòng ông Nam, 6 dòng, 4 dòng ông Nam. Tâm thánh banh rồi. Có không? Có không? Có bao tay nam nào không? 2 dòng, 3 dòng, 4 dòng. Có có 4 dòng không em? Dòng đó. Em bao tay nam luôn. Tâm thánh rồi đưa em thêm 10 à, rương nữa rồi, đầu cây rồi, cánh cánh cánh ngớt rồi. Hết rồi hả? Thôi đợi đợi mai em lái sau, đợi mai em lái sau. Kìa ơi có một có một tay nữ để đó rồi kìa quả bao tay nữ thì ép để xài mà ờ, cảm ơn về nhiều có bao tay nam có ép không phòng thủ để xài mà có cái nón nam họ này anh hai có lấy không nón bốn dòng ông em bốn dòng mà đâu bốn dòng đưa ghẹ nên coi giao dịch này đâu nó muốn dòng đây anh khải cái bao tay một anh khải có xài không rồi nón này xấu lắm ghẹ hơn <laughs> cất đi em ơi hả xấu mà đây em cần em bước ra qua anh cho, anh cho này Vòng dạ, Thành đô đông đi Vâng, cái nón nó xấu lắm người ơi Cho anh em nào xài thì bán đi Cho đi, nón nó xấu lắm ừ, Nón nó xấu lắm ba tay quả ờ, ba dòng thấy không? Có anh ơi À ba tay quả ba dòng đây cho em anh Tâm Thánh Em cần cho em đi Rồi rồi Cho mình dược điểm đi Ừ, đây này cho anh Win này Win giao dịch em Thánh mất ngon anh mất em luôn ấy em muốn làm gì em làm đâu phải đâu anh tâm thánh cho em bao tay đây em ép phần thủ lý nè đây vũ khí ra được gì à? <laughs> cái cái cái cái cái cái cái, cái vũ khí thổ như sida đâu về rồi ok giờ giờ có phôi nha anh em khả sẽ đi ép đầu tím nha đây bao tay này khả ép phòng thủ này áo khả ép à, phục hồi kháng băng dày khải tháp uh, ờ, tóc uh, kháng hỏ trón đó ok chưa